Xin chào mừng quý thầy cô, quý phụ huynh cùng các em học sinh đã đến với video hướng dẫn phần mềm dạy học trực tuyến, phần mềm góp phần phát triển đáp ứng theo chương trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục. Tại thanh trình duyệt, truy cập vào website lms.vnedu.vn Đăng nhập vào hệ thống Chọn đăng nhập bằng tài khoản VNEdu sau đó nhập tài khoản và mật khẩu đã được cấp. Chọn khóa học của tôi để ôn kiến thức cũ. Chọn tổng kết khóa học để theo dõi tiến độ hoàn thành khóa học. Hoặc chọn cuộc thi để ôn lại kiến thức cũ trước khi bước vào năm học mới. Sau khi vào cuộc thi của tôi, chọn bài ôn tập. Tham gia vòng thi, bắt đầu ôn kiến thức. Chọn làm bài. Sau khi làm xong, nộp bài kiểm tra, hệ thống hỗ trợ học sinh học trực tuyến trên các thiết bị có kết nối Internet, kiến thức theo từng cấp học, thao tác tương tự cho các cấp học còn lại, giúp học sinh luyện tập và nhớ lại kiến thức cũ một cách nhanh chóng. Cảm ơn quý thầy cô, quý phụ huynh cùng các em học sinh đã xem hướng dẫn hệ thống học và thi trực tuyến, sản phẩm thuộc hệ sinh thái giáo dục do VNPT cung cấp. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.